cả các bạn nha Hôm nay mình ờ, xin giới thiệu cho các bạn một app kiếm tiền mới nha app này là tên Clipcap nha Clipcap nha cái này thì là app này là mình sẽ có một cái gọi link giới thiệu ở bên dưới sau nha cái này thì bạn các bạn có thể vào xem video này. video được vàng nha vàng này nó sẽ đổi thành tiền là trong này là tiền đô Đấy, các bạn xem Đông Nam Á là khu vực có các loài rùa cạn và rùa nước ngọt đa dạng Đấy, nhất thế giới với hơn 90 loài chiếm hơn 25% tổng số các loài các bạn có thể là, là muốn kiếm tiền cái khác thì các bạn này là cái này thì các bạn có thể đăng video lên kiếm club cái nữa là vào trò chơi nó có rất là nhiều trò chơi này À, và chơi cái trò chơi aquarium này này này nuôi cá thì mình có thể nuôi một thời gian rồi mình bán nha gần mấy cái game này chơi có thể kiếm được vàng nha hàng ngày thì nó sẽ có những cái phần thưởng các thứ một vòng quay các thứ này mình quay này nè à. các bạn muốn uh, nhận thêm các bạn à, có thể mời bạn bè mời bạn bè vào thì các bạn có thể gọi uh, kiếm thành một tạo thành một cái đội này là xem phim này Đấy, này thì muốn uh, quay video hay nhận miễn phí các thứ này Đấy, cái này nó vào trong này mời con bè này đây là cái mã cô rẻ của mình này Đấy, mã cô rẻ của mình thì tí mình sẽ để cái mã cô rẻ của mình ấy ở dưới cái phần uh, chi tiết mô tả nha cho các bạn đấy nha cái này thì kiếm tiền rất là đơn giản thôi có thể chơi game mình chơi treo này kiểu như kiểu là chơi game trên Hago chẳng cũng thế Ừ, như bây giờ là tôi hiện tại mình đang có 11.410 vàng thì nó quy ra tiền đô thì là 100.000 thì nó ra sấp xỉ là không phải một đô 11 đô này nó có rất là nhiều này mà bạn bè nhận kim gương chơi trò chơi là nhận club con này club con này thì là 100.000 club con này nó sẽ được một đô đó cái cái club con này này thì à, nó nó là cái này này Nên là cái club mình nhận đã nhận đây này là mình đăng video là mình đăng video của mình lên hoặc là mình ừ, đăng một cái video ở trên YouTube lên à, nó sẽ nhận được nhiều lượt xem và cộng cái, cái nhận cái club này này bạn các bạn đấy nếu mà nó nhận càng nhiều thì các bạn có thể đổi ra được ừ, tiền đô nha rất, rất là dễ thôi còn tiền đô đây hiện tại bây giờ là tôi có thể có một à, một phẩy mười tám đô tôi mới chơi cái này thôi nói chung là mình mới chơi cái này thôi nó cũng không Đấy, cái này con mình có thể nạp tiền nó di động này thẻ quà tặng này hoặc mình có thể mua vàng này mua kim cương này tiền cũng thể mình rút qua PayPal nhá rút tiền có thể là rút tiền qua PayPal nhá Thôi à, đến đây mình xin à, chúc các bạn à, có thể chơi game mà kiếm được nhiều tiền nha. Chào tất cả mọi người và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người hãy theo dõi kênh và đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều thông báo để mỗi khi mình có app mới app kiếm tiền thứ thì nó sẽ thông báo về trong cái YouTube của các bạn nha. Chúc các bạn một ừ, ngày tốt lành nha.